dù lời nói có là gió bay anh vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau mình thì cứ ngoái lại phía sau anh vẫn luôn đây mà dù thời gian không chịu đứng yên để cho chính anh không còn ngần ngờ. dù cho mai về sau mình không bên cạnh nhau làm tim anh quặn đau anh trông ngóng bao nhiêu lâu dù vương vấn u sầu mùa thu có phai màu anh vẫn muốn yêu em dù cho muôn trùng phương chuyện đêm không mây không sao trăng treo trên cao khi lòng anh vẫn nhớ nhung em nhiều anh làm sao có thể ngừng suy nghĩ đến đôi môi em dù chỉ một giây mặc cho ta đi bên nhau bao lâu em đâu hay anh cần bao câu nói anh yêu em chỉ để em sẽ một lần nhìn thấy trái cho chính anh không còn ngần ngơ cũng thôi mơ mộng thì anh vẫn luôn dành những câu ca trong lòng anh cho người mãi thôi dù cho mai về sau mình không bên cạnh nhau làm tim anh quặn đau anh trông bóng bao nhiêu lâu dù vương vấn u sầu mùa thu có phai màu anh vẫn muốn yêu em dù cho muôn trùng phương còn bao nhiêu lời thương dù mình mong đại dương không phải đi xa không